Phân tích nhận định thị trường, vàng Forex, chứng khoán Mỹ, dầu, tiền điện tử của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 2022. Như quý biết thì tuần qua cậu vàng của chúng ta biến động là một tuần đi ngang là chính thôi. Cậu vàng chúng ta phần lớn thời gian là đi trong biên độ là 1640 lên đến 1670. Có những thời điểm cậu vàng đã lên cao đến vùng 1675 nhưng nhanh chóng bị kéo tụt xuống. Điều này có thể hiểu được bởi vì cậu vàng của chúng ta tuần qua thì vẫn ờ, bị áp lực bởi cái phiên họp FOMC vào giữa tuần đầu tiên tuần tới này vào ngày mùng 2 mùng 3 tháng 11 ờ, và ở đó thì dự kiến là Fed sẽ tăng lãi suất 0.75%. Tuần qua xét trên yếu tố tin tức thì ờ, chúng ta cũng có những thông tin nó khá là đáng chú ý. Vào đầu tuần ngày 23 thì chúng ta có thông tin chỉ số GDP của Trung Quốc thì GDP của Trung Quốc chúng ta biết là Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại một phần nền kinh tế à, tuy chưa mở cửa toàn bộ nhưng mà đã mở cửa trở lại một phần và GDP của Trung Quốc đã tăng vượt kỳ vọng tăng 3,9% so với mức dự kiến của các chuyên gia là 3,3%. Bên cạnh đó ngày 24 thì chúng ta có chỉ số PMI sản xuất của các nước châu Âu và của Mỹ thì cái điều này nó không quá là bất ngờ à, vì chúng ta biết các nước châu Âu thì đang chìm trong cuộc khủng hoảng năng lượng Do vậy hầu hết chỉ số PMI của các nước châu Âu thì nằm ở dưới 50. Nói chung là nằm giảm rất sâu. Nó cho thấy là các công ty uh, đang có xu hướng là thu hẹp sản xuất. Về chỉ số PMI ờ, khối phi sản xuất của Mỹ, khối dịch vụ của Mỹ thì cũng giảm rất là sâu. Nó cho thấy là cái việc thu hẹp cái sản xuất ờ, khối dịch vụ của Mỹ thì điều này nó cũng sẽ gây áp lực lên cái việc điều hành chính sách tiền tệ của Fed bởi vì điều này cho thấy là nền kinh tế Mỹ chúng ta biết là dựa phần lớn trên cái nền kinh tế tiêu dùng uh, phi sản xuất mà chỉ số PMI uh, ờ, khối phi sản xuất này thì nó đang cho thấy sự thu hẹp thông tin đáng chú ý trong ngày 25 thì có lẽ là ngày 26 có lẽ thông tin đáng chú ý của chúng ta sẽ trong ngày 26 đây chúng ta biết trong ngày 26 thì chúng ta có hai thông tin đáng chú ý. Thông tin về lãi suất thì chúng ta biết là lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada là tăng thấp hơn dự kiến, tăng 0,5% thôi so với mức dự kiến 0.75% của các chuyên gia. Ngày 27 thì tâm điểm của chúng ta chính là GDP của Mỹ thì chúng ta biết GDP của Mỹ tăng trưởng 2,6% cao hơn mức dự đoán của các chuyên gia là 2,3% và điều này nó cũng chính thức là tạm thời xóa bỏ cái suy thoái kỹ thuật của Mỹ sau hai quý, quý 1 và quý 2 GDP tăng trưởng âm. Cái chỉ số PCE lạm phát được theo dõi bởi Fed vào ngày thứ sáu thì đây PC index là tăng 0,5 nó đúng như dự kiến của các chuyên gia thôi có dấu hiệu là chứng lại có thể nói tuần qua những dữ liệu kinh tế thì chúng ta có hai dữ liệu kinh tế là khá là tốt đó là GDP của Trung Quốc tăng trưởng vượt kỳ vọng và GDP của Mỹ cũng tăng trưởng vượt kỳ vọng chúng ta có các dữ liệu kinh tế xấu là nó cho thấy cuộc khủng hoảng của năng lượng của châu Âu nó khá là sâu sắc nó thể hiện bằng cách là các chỉ số sản xuất PMI của các nước châu Âu thì hầu hết là giảm, giảm khá là sâu và rời xa mức 50, 50 đa phần ở mức 45 và 46. Chúng ta biết là PMI mà trên 50 cho thấy là các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất. PMI dưới 50 cho thấy là xu hướng thu hẹp sản xuất của các doanh nghiệp. Điều này nó sẽ báo hiệu là khó khăn về kinh tế trong thời gian sắp tới. Tuần tới thì xét trên yếu tố tin tức có lẽ tâm điểm sẽ tập trung vào cuộc họp tháng 11 của Fed. Đấy. Chúng ta biết cuộc họp tháng 9 của Fed thì nó rất là xáo trộn thị trường tài chính nên cuộc họp tháng 11 cũng rất là đáng chú ý. Ngày thứ hai à tuần qua thì chúng ta còn có cái ờ, chính sách tiền tệ ở ngân hàng trung ương Nhật thì chúng ta biết là Nhật tiếp tục duy trì chính sách là kích thích tiền tệ nới lỏng, không có gì thay đổi cả. Chính sách tiền tệ ở Nhật thì Nhật hiện nay vẫn đang là một mình một đường một mình một chợ tức là ngân hàng trung ương Nhật Bản là một mình một chợ không theo bất cứ ngân hàng trung ương nào hết Nhật tiếp tục duy trì chính sách là nới lỏng tiền tệ đó là cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương Nhật còn tuần tới Ngày thứ hai thì chúng ta không có tin gì, như vậy thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật thôi, không có tin kinh tế nào quá lớn quan trọng được công bố cả. Vào dạng sáng ngày thứ ba thì chúng ta sẽ có thông tin là nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Australia. Dự kiến Ngân hàng Trung ương Australia sẽ tăng lãi suất 0,25% thôi, đưa mức lãi suất lên 2,85%, một mức khá là thấp nếu so với các ngân hàng trung ương khác như Ngân hàng Trung ương Mỹ, Ngân hàng Trung ương Canada, Ngân hàng Trung ương Anh. Ngày thứ ba thì chúng ta sẽ quan tâm đến chỉ số là PMI IFN của Mỹ dự kiến sẽ 50 ở ờ, đúng ở mức không mở rộng không thu hẹp chúng ta chờ đợi xem chỉ số như nào chỉ số này nó lại ờ, trước cuộc họp của Fed một ngày số việc làm mà, mà các công ty có nhu cầu tuyển dụng dự kiến cũng tiếp tục giảm sâu tức là chúng ta biết trước đó các công ty thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng là hơn 11 triệu việc làm đến ờ, tháng trước thì số việc làm tuyển mới các công ty có vị trí việc làm mà các công ty có nhu cầu tuyển dụng là hạ xuống 10 triệu việc làm. Kỳ này các chuyên gia dự đoán là hạ xuống là 9,75 triệu. Nếu mà số việc làm mà các công ty có nhu cầu tuyển dụng mà lại giảm sâu hơn, ví dụ xuống 9,5 triệu thì nó sẽ gây áp lực lên ờ, cuộc họp tăng lãi suất của Fed, tức là vào những cuộc họp tới thì việc này Fed sẽ phải đưa ra bàn khá là kỹ đến việc tăng lãi suất ảnh hưởng đến cái nhu cầu mở rộng sản xuất và tuyển dụng của các công ty vì nhu cầu tuyển dụng mà giảm thì chúng ta biết sau đó thì tiếp theo thì sẽ là việc làm uh, ít đi và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên thì số việc làm được tạo mới đương nhiên nó cũng sẽ giảm đi thôi tất nhiên nó không ảnh hưởng ngay trong một hai tháng nhưng mà trong thời gian dài nó sẽ ảnh hưởng thôi Đấy. số việc làm được tạo mới bảng lương phi nông nghiệp ADP Nam Farm dự kiến thì vẫn là 200.000 việc làm nhưng mà nó sẽ bị mờ nhạt bởi cuộc họp MOC Ờ, diễn ra vào ờ, đêm mùng 2 ờ, và dạng sáng mùng 3 thì cuộc họp LMC sẽ Fed sẽ dự kiến tăng lãi suất lên 0.75%. Cái này gần như thị trường đang mặc định rồi. Sẽ là bất ngờ nếu Fed tăng lãi suất nhỏ hơn 0.75. Thế thôi. Còn nếu Fed tăng lãi suất 0.75 thì coi như nó đã được thị trường hấp thụ. Còn việc ờ, thị trường sẽ quan tâm đến cuộc họp báo của ờ, Chủ tịch Fed ngài Powell sau đó nửa tiếng để thị trường sẽ quan tâm đến việc ngài phát biểu và ngài đưa đẩy như thế nào, dự kiến như nào về lãi suất trong những cuộc họp sắp tới. Vì nếu mà không thay đổi gì thì nhiều khả năng nếu đợt này Fed tăng lãi suất lên 4%, nghĩa là Fed chỉ còn dư địa là 0,75% cho từ giờ cho đến ờ, hết quý 1 sáng năm. Ngày thứ năm thì ờ, Ngân hàng Trung ương Anh cũng họp và dự kiến sẽ tăng lãi suất là 0.75%, đưa lãi suất của Anh lên 3%. Ngày thứ năm thì Mỹ sẽ công bố chỉ số PMI IFN khối uh, dịch vụ. Ngày thứ sáu thì như thường lệ sẽ là thông tin về số việc làm được tạo mới, tỷ lệ thất nghiệp Dự kiến là số việc làm được tạo mới sẽ là 200.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp là tăng lên 3,6. Chúng ta chờ đợi xem nếu có số liệu bất ngờ một chút thì có lẽ số việc làm được tạo mới nếu tạo ra ít đi thì nó cũng sẽ gây áp lực lên Fed trong cuộc họp tháng 12 cũng như là tỷ lệ thất nghiệp nếu tăng đột biến hơn không phải là 3,6 thậm chí tăng lên 3,8 chẳng hạn thì nó thật sự là bất ngờ. Chúng ta chờ đợi xem. Về thông tin thì chúng ta không thể đoán trước được. Có lẽ chúng ta chờ cuộc họp của Fed uh, vào ngày mùng 2, mùng 3 khi biên bản cuộc họp ra và lãi suất được quyết định thì chúng ta sẽ nhìn thấy biến động của thị trường thôi. Đó là xét dưới góc độ ờ, thông tin. Còn xét dưới góc độ chỉ số phân tích kỹ thuật thì chúng ta biết là tin thì chúng ta không đoán được nhưng mà kỹ thuật thì chúng ta phân tích được. Tin thì trừ khi nào số liệu ra chúng ta mới phân tích được. Nhưng mà dưới yếu tố kỹ thuật thì chưa có số liệu chúng ta vẫn phân tích được dựa vào chat. Chat thì không biết nói dối. Dựa vào chỉ số DXY thì tuần qua chỉ số DXY đã giảm khá mạnh. À, đã có những thời điểm chỉ số DXY xuống đến 109.5 trước khi đóng cửa 110.66. Cá nhân tôi đánh giá chỉ số DXY nhiều khả năng tạo mô hình hai đỉnh rồi. Và bây giờ DXY đang tiến đến test cái khu vực 09 là cạnh dưới của cái kênh giá. Khi nào DXY mà phá và đóng cửa giảm qua 109 thì nhiều khả năng DXY sẽ chính thức gãy cái kênh tăng giá và sẽ hướng đến cái vùng 104 105. Như vậy là có thể giá chạy trước tin vì chúng ta biết là Fed vẫn tăng lãi suất. Tuy nhiên uh, ờ, USD Index đã mất sức mạnh rồi. Đó. Thì nhiều khả năng khi Fed tăng lãi suất xong thì không còn tin hỗ trợ cho đô la Index nữa. Và nhiều khả năng đô la Index sẽ ào ạt bị chốt lời. Thì tuần qua chúng ta cũng là bán đô la và mua các tài sản phi đô la thì rất là thành công đúng không ạ? Có lẽ chiến lược tuần tới chúng ta vẫn tiếp tục thôi. Canh bán USD và mua các sản phẩm là phi USD. Đặc biệt là sau cuộc họp của Fed ra chúng ta chờ thị trường biến động như nào. Nói chung là chúng ta nên mua ở những vùng hỗ trợ mạnh. Đối với à, trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm thì tôi thấy là trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nhiều khả năng tạo đỉnh rồi. Sau khi nó lên đến vùng 4.35 quay đầu giảm đảo chiều có những thời điểm nó đã xuống đến 3.9 ờ, hiện nay đang đứng ở 4 với việc trái phiếu chính phủ Mỹ lãi suất đứng ở quanh 4 thì điều này nó cho thấy là Fed ít có khả năng tăng lãi suất lên cao Đó. do vậy cá nhân tôi đánh giá nhiều khả năng Fed sẽ không thay đổi gì chính sách vẫn là chính sách trung lập là cuối năm à, là sẽ tăng lãi suất lên 4,5 đến 4,75 sẽ dừng như vậy sau cuộc họp tháng 11 này Fed tăng 0.75 thì lãi suất đã đưa lên 3.75 đến 4. Fed sẽ còn 0.75% lãi suất tăng nữa. Như vậy thì Fed sẽ tăng hai lần hoặc ba lần. Nếu Fed tăng hai lần thì nhiều khả năng tháng 12 tăng hay là 0.5 và tháng 1 tăng 0.25 là kết thúc. Nếu Fed tăng 3 lần nghĩa là tháng 12 chỉ tăng 0.25 và tháng 1, tháng 3 mỗi tháng tăng 0.25. Điều này chúng ta chờ đợi sau tại cuộc họp báo của Chủ tịch Fed xem có hé lộ điều gì không. Nếu xét trên góc độ kỹ thuật thì nhiều khả năng đô la index tạo đỉnh rồi. Do vậy, cái xuông chung của chúng ta là canh bán đô la và mua tài sản phi đô la thôi. Trở lại cậu vàng của chúng ta thì cậu vàng sẽ tiếp tục bị áp lực cho đến khi Fed tăng lãi suất xong và cái chính sách của Fed được hé lộ trong cuộc họp báo. Cá nhân tôi đánh giá là cậu vàng nhiều khả năng sẽ điều chỉnh trước tin và tin ra xong thì sẽ tăng giá thôi. Không có gì bất ngờ cả. Do vậy tuần tới xu hướng chung của chúng ta cậu vàng chúng ta vẫn canh mua thôi. Nhưng mà vấn đề mua ở điểm nào thì chúng ta phải chú ý. Cá nhân tôi đánh giá là cậu vàng sẽ có hai khu vực chúng ta lưu ý để mua. Khu vực thứ nhất là quanh cái khu vực đáy cũ đây. 115 118 đây. Đây là khu vực chúng ta mua. Khu vực này chúng ta dừng lỗ 108 nhé, 1608 chúng ta mua quanh 1615 1618 thì chúng ta dừng 1608 đấy là chúng ta kỳ vọng nếu mà vàng đến đây tạo mô hình ba đáy quay lên thì cũng rất là tốt tại khu vực này thì chúng ta kỳ vọng chốt lời khoảng tối thiểu 30 giá khả năng là 50 giá tức là chúng ta sẽ chốt lời đâu đó tầm 65 ờ, 70 đó dừng lỗ 10 giá chốt lời 50 giá cho tôi nhé bạn mua được 15 thì bạn dừng lỗ 05 mà bạn mua được 18 thì bạn dừng lỗ 08 nhé nếu lệnh này chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta kỳ vọng cầu vàng sẽ test cạnh dưới của chen cũng là tạo ra ba lần test thứ ba thôi. Thì đâu đó nó giá nó sẽ rơi tuần tới nó sẽ rơi vào vùng 1580 à, 1585. Cái khu vực này chúng ta dừng lỗ 70 cho tôi nhé. 1570. Còn chốt lời chúng ta cũng chốt lời khoảng 30 à, 50 giá. 40 đến 60 giá thì đúng hơn. Tức chốt lời ngắn nhất là 1620. Xa hơn thì chúng ta chốt lời 1640 50. Tức là chốt lời tầm 40 đến 60 giá nhé, Dừng lỗ thì 10 đến 15 giá. Đó cậu vàng. Xuống chung tuần tới chúng ta chỉ canh mua. Quan điểm tôi thì đô la index tạo đỉnh rồi, khi Fed tăng lãi suất cũng gần như là đi đến những bước cuối cùng thì cậu vàng lúc đó sẽ không bị trở ngại bởi Fed tăng lãi suất nữa mà cậu vàng sẽ trở về với đúng bản chất của nó, nghĩa là kinh tế nếu có dấu hiệu suy thoái cộng với lại lạm phát cao thì vàng sẽ tăng giá. Do vậy vàng sẽ sớm tỏa tỏa sáng thôi, không có gì bất ngờ cả. <clears throat> đó đối với cậu vàng nhé chiến lược tuần tới chúng ta có hai vùng mua chỉ một chiều canh mua thôi nhé 161x và 158x đó là hai vùng canh mua cậu vàng chốt lời 30 đến 50 giá cho tôi dừng lỗ thì 10 giá cho tôi đối với chứng khoán Mỹ chứng khoán Mỹ thì chúng ta rất là thành công khi mua ở vùng giá quanh 29.000 rồi Bây giờ các bạn mà hỏi tôi mua nữa thì tôi chịu thôi. Giờ lên đến 328 thực ra là đạt target mà tôi kỳ vọng. Tôi kỳ vọng là chứng khoán Mỹ phải mất 2 3 tháng mới đạt đến target này cơ. Không ngờ chứng khoán Mỹ nó gấu quá. Trong vòng 12 phiên thôi, phục hồi ngay 50% số điểm đã giảm. Đấy. Điều này chúng ta thấy chưa? Khi thị trường giảm thì truyền thông, media thổi phồng cái việc phép tăng lãi suất rồi thì sợ suy thoái nào kia Đấy, 3 tuần nay thị trường tăng thì tất cả im bặt. Không nói gì về việc suy thoái, không nói gì về việc phép tăng lãi suất ảnh hưởng chứng khoán phải xuống lọ chai nữa, đúng không ạ? Các bạn đầu tư các bạn phải dựa vào cái đầu. Các bạn mà cứ dựa vào truyền thông thì đổ thóc giống vào ngừng âm. Đổ thóc giống vào đun đun xong thì mới gieo mạ đúng không? Khi mà đến các bạn F0 vào thị trường mấy tháng cũng ra giả cái thông điệp là phép tăng lãi suất rồi chứng khoán xuống rồi vàng xuống rồi đ, đ, chú ẩn đô la là hầm chuẩn thì hết rồi. Các bạn F0 mà nói như chuyên gia như thế thì chuyên gia họ đất đầu mà diễn đúng không? Nhà cái chắc lúc đấy họ quỳ xuống họ lạy các bạn luôn đấy. Quan điểm cá nhân tôi nhá. À, chứng khoán Mỹ hiện nay đang tiến đến vùng phải điều chỉnh rồi. Đấy cái khu vực quanh 33 ngàn cộng trừ 200 giá này sẽ phải điều chỉnh thôi. Nhưng mà bán thì tôi không khuyến nghị bán bởi vì chưa đến điểm và chưa đến lúc. Ờ, cá nhân tôi thì nghĩ là chứng khoán Mỹ còn phục hồi. Đó. Khi đã vượt đến 328 này chứng khoán Mỹ nhiều khả năng có thể lùi về 318. Thậm chí sâu hơn là lùi về 315 nhưng mà sau đó vẫn đi lên thôi. Chứng khoán Mỹ thì chinh phục 328 xong thì sẽ phải hướng đến vùng 34.000, 34.200 tại đây khả năng có điều chỉnh mạnh thì mới điều chỉnh mạnh này do vậy thời điểm hiện tại thì chúng ta ngồi xem thôi chứng khoán Mỹ nó tăng quá mạnh rồi tăng như tên bắn rồi tạm thời chúng ta ngồi xem tuần tới thì tôi cũng chưa biết là chứng khoán Mỹ sẽ đi nào vì tuần vừa qua chứng khoán Mỹ tăng tăng mạnh quá tăng ngoài sức tưởng tượng luôn đây chúng ta nhìn một tuần tăng khủng khiếp luôn từ 31.000 lên 32.800 tăng gần 2.000 điểm luôn rất là dã man chứng khoán Mỹ chúng ta biết đấy cần 10 tháng để giảm từ 36.900 về 28.700 nhưng chứng khoán Mỹ chỉ cần 12 phiên thôi thì tăng lại 50 số phần trăm số điểm đã giảm trong 10 tháng. Chúng ta biết là nó tăng rất là vũ bão luôn, rất là mạnh mẽ. Các bệ chỉ báo kỹ thuật thì vẫn chỉ báo tăng thôi, chưa có chỉ báo nào giảm cả. Chỉ số RSI thì bắt đầu nhấp nháy tiến vào vùng quá mua à, ờ, 71. Thực ra 71 thì nó mới là bắt đầu thôi chưa chưa có dấu hiệu suy yếu chỉ số MACD thì cũng đã tiến lên trên không nó đang thể hiện cái sức mạnh là xu hướng tăng áp đảo chiếm ưu thế Đó. còn về việc uh, mô hình target đi cái target mô hình hai đáy thì thực ra chỉ số chứng khoán Mỹ đã vượt cả mô target rồi Đó. target mô hình hai đáy của chỉ số chứng khoán Mỹ thì nó lên tầm uh, ờ, 32.400 thôi nó vượt rồi nó lên hẳn 32.900 rồi tất nhiên là điều chỉnh thì nó sẽ phải điều chỉnh không có chuyện tăng mãi đâu Đấy. Nhiều khả năng là nó tăng lên tầm 33.000, 33.200 sau đó sẽ điều chỉnh trở về 32.000 thậm chí 31.500 thôi. Nhưng xu hướng chung của nó sẽ tiếp tục phục hồi tăng giá. Mà bây giờ không còn điểm mua nữa nhé. Chúng ta mua mãi từ 29.000 rồi, giờ mua gì nữa? Giờ tăng đến 80% ờ, quãng đường đi rồi mua gì? Bán thì cũng không nên nhé. Thời điểm hiện tại tôi cũng không nhìn thấy dấu hiệu nó đang tăng như tên bắn thế này thì bán cái gì? Biết điểm nào mà bán? bao giờ nó lại phải thể hiện cái một là vào vùng quá mua rất là sâu hai là nó yếu đi nó phải đi ngang tạo ra quá trình phân phối thì chúng ta mới nhìn thấy được như nó đang tăng như tên bắn thế này trừ khi các bạn bán dài hạn dài hạn thì tôi nghĩ thị trường vẫn lên lên xuống xuống thôi bạn có bán 33 nghìn thì nó vẫn xuống 31 nghìn là bình thường nhưng mà không phải bây giờ bạn bán lướt sóng thì được hoặc bạn có thể cầm dài còn ngắn thì hên xui lắm ngắn thì bạn đánh trong phiên mà bảo tôi thời điểm này mà dừng lỗ 1% thì không có ý nghĩa gì ở đây cả. Nó hoàn toàn chạy lên 33.000, thậm chí 34.000, sau đó vẫn quay xuống 30.000, 31.000 là bình thường. Cái này không ai biết được. Quan điểm tôi chứng khoán Mỹ đã phục hồi khá là rõ nét rồi. Đấy. À, đối với chỉ số SP500 thì cũng tương tự chỉ số Dow Jones thôi. Có cái nó phục hồi yếu hơn. Chỉ số SP500 cũng tạo mô hình vai đầu vai xong rồi giờ là đang đi lên thôi SP500 sẽ tiếp tục hướng lên đá lên 3.900 rồi đấy SP500 cái ngày ở 3.600 này chúng ta khuyến nghị mua cật lực bây giờ nó sẽ tiếp tục hướng lên 4.000 4.001 thôi đối với chỉ số Nasdaq 100 cũng vậy Nasdaq 100 thì yếu hơn thị trường một chút Đấy. Đáp án 100 thì ờ, hiện nay mới đạt là 11.500. Có lẽ là đáp án 100 sẽ tiếp tục hướng lên, hướng lên 12.000. Ngắn hạn là 12.000. Tôi nghĩ nó sẽ hướng đến tầm 12.500, 12.800. Đó chỉ số chứng khoán Mỹ tất cả chỉ báo đều báo lên rồi nhá. Đều báo lên đẹp rồi. Còn đương nhiên là trong quá trình lên nó sẽ phải điều chỉnh, sẽ lên lên xuống xuống thôi nhưng mà ngắn hạn mà bảo đau chen thì không đúng nữa đối với ờ, dầu dầu thì chúng ta làm nào chỉ có chứng khoán thì lên nhá nhưng chúng ta không có điểm vào nhá không có điểm vào lệnh ngắn hạn chết đinh đâu đối với dầu thì như thường lệ thôi cá nhân tôi vẫn đánh giá là dầu tạm thời đang hình thành biên sideways thôi ở vùng 75 đến 95 như vậy thì chúng ta canh hai cận thôi, cận dưới 75 76 chúng ta mua và 94 95 chúng ta bán. Các bạn dừng lỗ cho tôi 2 đô và chốt lời 8 đến 10 đô. Đó là xu hướng chung chung của dầu Lên cạnh trên chúng ta bán, lên cận dưới chúng ta mua, giữa đường thì không làm gì cả. Đối với à, BTC đó BTC thì đang ở xu hướng à, phục hồi vững chắc rồi Việc BTC mà đóng cửa trên 20.500 test lại thành công lại tiếp tục đi lên nhiều khả năng BTC sẽ hướng đến 2.500 nhé xa hơn là 25.000 thôi không có gì cả nhiều khả năng ngắn hạn BTC có đáy rồi sẽ tiếp tục phục hồi thôi điểm vào thì không có nữa nhé điểm vào trước đó chúng ta đã mua 18kx rồi rất là khủng còn mua breakout ở 19 K5 rồi còn nếu mua rồi thì cứ nắm giữ thôi ngày đó chúng ta mua breakout Bollinger Band H4 đây đúng không ạ mua rồi thì thôi ngồi thôi chả vấn đề gì cả đúng các cặp tiền tệ các cặp tiền tệ thì uh, Uzi chưa hết là USD tạo đỉnh rồi nên ờ, dù Nhật tiếp tục kích thích thì chúng ta biết Uzi cũng rất khó lập đỉnh mới vì bây giờ chúng ta biết là nếu mà Uzi lên mạnh thì chính phủ Nhật lại can thiệp. Còn nếu mà đồng yên mạnh lên thì không cần can thiệp nữa. U giảm thì đồng yên sẽ tự mạnh lên. Còn nếu mà đồng U mà được lại dưới đầu cơ tiếp tục đẩy quá đà thì chính phủ lại can thiệp. Do vậy cá nhân tôi đánh giá là U Yên sẽ đi trong cái kênh giá này thôi. Bao giờ gáy kênh giá thì sẽ chính thức giảm mạnh, không gáy kênh giá thì tạm thời đi trong kênh giá này. Do vậy xu hướng chung của chúng ta là canh cạnh trên mà bán xuống thôi nếu các chỉ báo kỹ thuật thì báo đồng ờ, USD giảm giá và yên tăng giá rồi nhé. Báo cặp U yên này vào cái xu hướng giảm giá rồi. Điều chỉnh rồi. Vấn đề là chúng ta chờ xem U có hồi được hay không. Cá nhân tôi không đánh giá cao cái khả năng USD hồi đâu. Đấy. Nhưng mà đương nhiên không đánh giá cao thì nó vẫn có thể hồi lên. Nếu nó hồi lên tuần tới thì vùng ờ, đấy quanh 151 cộng trừ 0.3 là vùng chúng ta bán thôi. Chúng ta dừng lỗ 152 năm. À, chốt lời thì hướng về vùng giá 45 thôi. À, đồng yên bây giờ đang biến động rất mạnh nên chúng ta dừng lỗ 100 pip là bình thường nhé. Còn chốt lời 5 600 pip cơ mà. Đấy là bình thường thôi. Còn ngắn hạn nữa chúng ta cũng có thể đánh theo H4 thì chúng ta chờ khi nào H4 mà đóng cửa cây nến dưới MA200. Hiện nay MA200 đang ở 145.7. H4 đóng cửa dưới MA200 thì đợi đợi giá test trở lại MA200 thì chúng ta bán. Đó. Các bạn nhớ nhận đóng cửa nến phía dưới nhá, còn chọc dâu xuống giống cây hôm trước chọc xuống 45 này rút chân lên không tính. Đóng cửa dưới MA200 nhá. Hiện nay nó đang ở 457 còn M200 hoàn toàn có thể biến động trong quá trình giá chạy trong tuần. Các bạn lưu ý nếu đánh theo cái tín hiệu nào các bạn sử dụng đúng tín hiệu đấy cho tôi thì các bạn đối đồng yên bây giờ các bạn đều phải dừng lỗ là 100 pip cho tôi nhé chốt lời thì 4 500 pip vì đồng yên bây giờ biên độ biến động rất là mạnh chốt lời cạnh dưới hiện nay nó nằm ở đâu đó quanh 140 này đấy đấy là đối với đồng yên nhá còn ờ, đối với đồng bảng thì sao Đồng bảng thì ờ, tăng giá rất là mạnh sau khi chạm đáy rồi. Thì tính từ lúc chạm đáy đến giờ thì đồng bảng tăng giá 12% rồi. Rất là mạnh đúng không? Chúng ta mà chờ rõ thì nó đi lên giá lên trên trời rồi. Đồng bảng hiện nay thì tôi thấy khá khá là khó giao dịch đồng bảng. Xuống đồng bảng thì sẽ tiếp tục tăng giá thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ canh mua đồng bảng thôi. À, vấn đề chúng ta canh mua tại đâu? cá nhân tôi thì đang nhìn thấy đồng bảng có một cái ờ, xu hướng tăng này có lẽ chúng ta đồng bảng đang tạo những cái đáy cao dần lên chúng ta sẽ canh mua quanh M200 cộng với cạnh dưới của chen này thôi đâu đó quanh 1.1200 nhé 1.1200 1.1200 1.1220 các bạn dừng lúa tôi 70 pip 1.1 1 1 30 chốt lời thì 3 400 pip cho tôi 1.1 200 thì chốt lời ở 1.1 600 400 pip cho tôi chốt dừng lỗ 7 80 pip chốt lời 400 pip thế thôi nếu nó điều chỉnh xuống còn không điều chỉnh xuống thì sao thì chịu rồi không điều chỉnh xuống thì có nhìn thấy xu hướng lên cũng không có điểm vàng Đó. tôi đang kỳ vọng đồng bảng sẽ đi trong cái kênh giá này cái việc nó chạy sâu xuống tạo đáy thì đó là dí váng rồi nhưng mà ngắn hạn nó sẽ đi trong kênh giá này đó còn thực tế chúng ta chờ xem nhé mà khi nó đi trong kênh giá này cứ điều chỉnh xuống cạnh dưới kênh giá chúng ta mua thôi chốt lời thì ở cạnh trên kênh giá thôi không vấn đề gì cả đối với ờ, euro euro thì cũng phục hồi nhưng mà xu hướng phục hồi yếu hơn đồng bảng euro thì cũng đang đi trong một cái kênh giá tăng giá phục hồi à, trên chart H4 thì nó cũng vượt qua MA200 rồi nó cũng hình thành xu hướng tăng giá trong tầm trung hạn là tăng giá rồi Đây, euro cũng đang đi trong cạnh này thôi tuần tới chúng ta canh mua thôi canh mua nếu nó test cạnh dưới thôi cạnh dưới của euro tuần tới thì nằm ở đây 0.9750 9750 9760 à. dừng lỗ các bạn cũng dừng lỗ tôi 70 ờ, pip nhá 9750 9760 như vậy chúng ta dừng lỗ là 0.9680 chốt lời thì 300 đến 400 pip thôi Đó. chúng ta kỳ vọng là tại cuộc họp đầu tuần của Fed thì các tài sản phi USD sẽ điều chỉnh và đấy là cơ hội mua để chúng ta quay lên chốt lời các bạn ờ, chốt lời tầm 0.1050 ờ, là 300 pip xa hơn thì 0.11 400 pip nói chung chốt lời 3 400 pip dừng lỗ 70 pip xuống chung là canh mua nhé đối với đồng AUD đối với đồng ờ, đô la Australia thì ờ, chúng ta cũng canh mua thôi chả vấn đề gì cả nhưng đối với đồng này thì ờ, ngắn hạn điểm mua nó hơi khó nhỉ có lẽ chúng ta mua tại đường viền cổ thôi đồng này nó tạo mua hai đáy đi lên thì chúng ta mua tại đường viền cổ thôi nhé à, đường viền cổ đây 0.6330 6340. Đó. Mua tại đường viền cổ đây thôi. Điều chỉnh về mua nhé. Đồng này chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi. 0.62 70 60 pip. Chốt lời thì các bạn 6330 thì các bạn chốt lời 200 pip thôi nhé. 6530 đỉnh cũ. Thậm chí là các bạn có thể chốt lời 300 ờ, pip là 6 630. Tức đồng này chúng ta kỳ vọng là nó điều chỉnh. À, kỳ vọng là nó điều chỉnh. Hiện nay đang là 6413. Như vậy chúng ta kỳ vọng điều chỉnh tầm 80 pip, sau đó chúng ta kỳ vọng nó tăng lên tầm 300 pip. Đó xu hướng. Thì đầu tuần USD mạnh, sau đó thì Fed tăng lãi suất xong thì tin đã phản ánh vào giá và các tài sản phi USD sau khi điều chỉnh đầu tuần đến giữa tuần lại tiếp tục tăng tiếp. Đối với đồng ờ, NZD đô la New Zealand trên USD. Đô la New Zealand thì tiếp tục xu hướng ờ, tăng giá rồi. Ờ, và nói chung các tài sản phi USD thì chúng ta cứ canh mua thôi. hoặc canh theo hỗ trợ mà mua thôi nhé. Hiện nay đồng này đang 0.5814 chúng ta sẽ canh nó điều chỉnh về 56 5700 như vậy điều chỉnh về 110 pip chúng ta mua lên nhé dừng lỗ 60 pip cho tôi còn chốt lời 200 pip thế thôi rất là đơn giản gọn nhẹ không bàn nhiều đúng ngay sai lãi hay lỗ thị trường quyết định đối với đồng ờ, bảng trên yên Bảng Chi Yên tuần qua tăng mạnh quá. Tính từ lúc nó về 150 đến giờ 171 tăng đến 2.000 pip rồi. Bảng bảng mạnh quá. Bảng Chi Yên đang rất là mạnh. Nhưng mà nó tăng thế này chúng ta không có điểm vào luôn. Thật sự không có điểm vào luôn. Bảng Chi Yên thì đang có xu hướng tăng mạnh rồi. xuống tăng mạnh mà đồng bảng cũng đang có xu hướng là điều chỉnh để liên tiếp. Do vậy quan điểm tôi thì bảng Chi Yên chúng ta canh điều chỉnh mua thôi vấn đề là ta mua tại đâu thì là vấn đề khá là vấn đề bán căng đấy tôi không nhìn thấy điểm mua của đồng bảng trên yên thôi tuần này không nhìn thấy điểm mua thì thôi không giao dịch nhìn thấy xuông lên nhưng không nhìn thấy điểm mua ờ, ờ, vô lý chưa khó quá khó ok như vậy đó là toàn bộ cái nhận định phân tích của tuần ờ, này thôi tuần từ ngày 31 cho đến ngày mùng 4 tháng 11 ờ, chúc quý đầu tư có một những ngày ờ, đầu tư thành công quý lưu ý là cuộc họp FOMC giữa tuần nhé nên các bạn ờ, bạn nào mà cẩn thận thì né cái phiên đêm ngày thứ tư ra đợi sau khi tin ra xem thị trường biến động phản ánh giá phản ánh tin thế nào thì từ ngày thứ năm chúng ta giao dịch bình thường còn quan điểm tôi thì đồng USD sẽ được phục hồi đầu tuần Đến giữa tuần tin đã phản ánh vào giá xong là các tài sản phi USD lại tiếp tục tăng giá. Do vậy chúng ta canh các tài sản phi USD điều chỉnh thì chúng ta mua lên thôi. Đó là quan điểm cá nhân tôi. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.